mẹ ơi đợt này con dắt về cái cô này đẹp lắm hiền nữa tu biết đọc kinh đi chùa hợp gu với mẹ đó nhưng mà tuổi gì vậy cọp hết đó nhất là con cái dữ lắm à ờ, từ chối ngay lúc đầu luôn từ chối liền dâu bà nó đẹp thiệt á ừ. nhưng mà nó dữ dữ làm sao bà cái tao nói dâu tôi mà dữ gì quá dữ cái tụi gì hôm đó đó con thấy chồng nó đang phơi đồ chồng nó ngoan lắm bầm bầm bầm bầm kia nói ủa lưng à lưng bộ con bị ma chó cắn cái gì con <laughs> sao mà anh mến lại mình xức dầu cho con có là mẹ ơi còn cái nó vồ ủa ủa là sao vồ nào nó con cũng không biết nữa nó ủa không biết sao biết một cái vồ nó mẹ coi tin nhắn nè thì nó mới bấm điện thoại đưa tôi coi tôi cắn cảnh cáo lần sau không được tái phạm ghen kiểu này quản thư phải sợ đưa nhau đi muôn nơi tận hưởng giây phút tuyệt vời À, cô tên là Di Thị Nghĩa đến từ à, tỉnh Sóc Trăng cô năm nay 64 tuổi rồi à, trước đây thì cô là giáo viên dạ nay thì làm em à, làm ô uh, xin rồi <laughs> à, hôm nay thì cô đến chương trình đó để gì à, à, khoe anh chút nhé, dạ cũng hay khéo tay dạ. dạ rồi à, anh dâu nó cũng à, cũng khéo tay anh ra hôm ba mẹ con làm bánh ít khoai ngọt tím ngon à, nha cũng à, quyền linh với à, lê lộc với dạ. à, ekip của chương trình dạ ồ oh, cảm ơn cô tôi lạ gì ta dạ cảm ơn cô cái này con nhường lê lộc dạ còn cái này của con dạ à, nào chia rõ ràng nha <laughs> dạ xin mời chị giới thiệu về mình ạ à. chào chương trình chào anh Nguyễn Linh chào Lê Lộc chào khán giả của trường quay và khán giả đang xem chương trình mẹ chồng nàng dâu mình tên là Nguyễn Thị Kiều Diễm mình 33 tuổi mình đến từ Sóc Trăng công việc của mình là chăm sóc sắc đẹp cho các chị và các mẹ mình là minh thẩm mỹ wow. À. Ừ, mình làm dâu của mẹ cũng mới 4 năm à mới 4 năm <laughs> <laughs> cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình thì cô ờ, cảm nhận thế nào thì trước khi gặp con dâu cô á thì con trai cô nó có giới thiệu mẹ ơi đợt này con dắt về cái cô này đẹp lắm hiền nữa tu biết đọc kinh đi chùa hợp gu với mẹ đó nhưng mà tuổi gì vậy cọp hết đó nhất là con cái dữ lắm ờ. À. từ chối ngay lúc đầu luôn từ chối liền cái nó mới nói không mẹ ơi cọp này ăn thức ăn nó không ăn ở ờ, thịt sống mà ra nó hiền <laughs> cọp này ăn bánh ít không ha <laughs> rồi cái nó thôi để hôm nào ờ, con ờ, con dắt về cho mẹ coi thử coi được không ừ. thì mới nhìn thì mình thấy gương mặt sáng nụ cười hiền hậu <laughs> cũng đẹp thấy cũng thích thấp à. nhưng mà để coi coi nó làm sao chứ thường thì mấy bà già xưa có quan niệm là tuổi cọp dữ lắm dạ. dạ cô thì hơi khó một chút nhưng mà để coi coi dạ. dữ thiệt nhưng mà thấy cũng đẹp cũng được ừ. kệ nó cô giữ giữ miễn đẹp được rồi chị có nhớ cái ấn tượng khi mà lần đầu tiên gặp mẹ chồng không chồng mình á dẫn mình về ra mắt mẹ dạ. là mình cũng có nghe một cái thông tin như thế này là những cô bạn gái trước chồng mình dẫn về á là toàn mẹ chấm gót không nhằm khi lội ngay vòng đầu luôn à. cho nên cái lần đầu gặp gỡ đối với mình đó là nó áp lực kinh khủng lắm dạ. rồi ờ, xong gặp mẹ thì đúng như vậy mẹ rất là nghiêm khắc mẹ rất là ngầu dẫn một sắc thái ngầu từ đầu đến cuối luôn à. cái lúc đó mình cũng sợ nhưng mà cố bình tĩnh dạ. rồi nhìn mẹ cười một cái xong mẹ không có cười lại rồi là mình lo lắng thêm nữa cái mẹ cứ nói ủa sao bữa nay con bệnh sao mà mặt con xanh lè vậy cái mình cũng sợ mình <laughs> mình cười cười kiểu như là không có câu trả lời không lý giải được lẽ nào nói là tại con sợ cô quá mà con nó bị tái xanh <laughs> rồi sau đó về làm dâu thì sao cô nói chung á bé diễm á, thì cũng nói là một người phụ nữ hiện đại nhưng mà diễm nó có được cái bốn đức tính là trong dung ngôn hạnh thiêu rất đẹp yeah. Dạ. may khéo luôn à, rồi nói năng cũng lễ phép mà đi thưa về trình đàng hoàng thì cái phần đó là cô thích ở diễm 4 năm thì chắc chắn sẽ có những cái mâu thuẫn xảy ra cô nhớ lại sau những ngày đầu nó có cái gì không thì uh, trong bà con của cô á thì nói à, dâu bà nó đẹp thiệt á ừ. nhưng mà nó dữ dữ làm sao bà cái tôi nói dâu tôi mà dữ gì quá dữ chứ tôi gì dữ làm sao cô trời ơi hôm đó đó cô thấy chồng nó đang phơi đồ chồng nó ngoan lắm bầm bầm bầm bầm cái nói ủa lưng à lưng bộ con bị ma chó cắn cái gì con <laughs> sao mà hết lại mẹ xích dầu cho con có là mẹ ơi một cái nó vỗ ủa ủa là sao dầu nào nó con cũng không biết nữa nó ủa không biết sao biết một cái dầu nó mẹ coi tin nhắn nè thì nó mới bấm điện thoại đưa tôi coi tôi cắn cảnh cáo lần sau không được tái phạm ghen kiểu này quạng thư phải sợ Ô mà nhiều khi chỉ nựng ảnh sao ờ nựng thương nựng, nựng thương hơi quá lố ờ nựng hơi quá lố tay thiếu thôi à <laughs> rồi còn lần nào nữa mà thể hiện cái sự dữ dằn nữa không ờ, có chứ sao có có nữa hả ừ hôm đó mà nó nhắc ờ, thằng con cô bằng giặt hết trơn đó ha cô mới uh, kêu hai chồng lại cô gầy, cô nói sao con uh, ngắt chồng con dữ vậy nó nói mẹ coi uh, bữa đó ảnh không có rước con mà ảnh còn đi nhậu tới khuya ảnh mới về lúc ngủ ảnh mới anh kêu tên cô nào á mẹ hỏi thử coi con không ghen sao được thời phải rồi vậy là mẹ nhớ rồi hai cha con ở đúng nhà rồi hồi đó đó ba con đi làm mà đi đám cưới mà đêm giám họ đi tới 2 giờ sáng mới về ông xỉn rồi ông ngủ không đấy em ngủ đi anh về nghe trời ơi tim mẹ muốn ngừng thở đêm đó luôn rồi sáng là mẹ câm lặng luôn không nói chuyện cái mấy ngày sau ổng chịu hết nổi hỏi sao vậy sao em không nói chuyện gì chân mấy ngày nay à, nín thinh không nói gì không ngủ chung không ăn <laughs> chung gì chân kỳ vậy tôi mới kể lại hết mấy câu chuyện chồng mới cười sò lên ông nói trời ơi câu đó là anh nói với thằng tâm là anh em lâu ngày gặp nhau nó cứ lôi anh nhậu hoài à rồi anh nói thôi em ngủ đi anh đi về là nói với thằng tâm chứ không nói với à. cô nào đâu công nhận á công nhận chú thông minh thiệt <laughs> bữa nào cho linh gặp chú á nha cô nha học mấy cái xuất ngoại rồi ủa vậy hả 10 năm rồi, rồi không về không một lần điện thoại về không nói gì hết bởi vậy cũng hơi buồn thôi mình chuyển qua cho đề tài khác đi <laughs> em có hợp gì với mẹ chồng của em không với hai mẹ con thì có nhiều điểm hợp nhau lắm à thí dụ như hai mẹ con yêu màu tím nè rồi à, thích mua sắm làm đẹp rồi à, mẹ thích nấu ăn em thì em thích thưởng thức mẹ nấu thôi còn em thưởng thức hả dạ. trời ơi mình cũng thông minh ghê luôn á hợp cái nhéo á hợp cái cái nhéo không đâu cô không có nhéo chồng cô đi bởi vậy mà sau khi giận rồi thằng nhỏ còn y nguyên không có bị gì hết nhỏ nào ông chồng đó chứ đâu phải ông giật đi thằng nhỏ này nó nhắc chồng nó đâu mà nó nghe nghe thằng nhỏ nó còn y nguyên tưởng gì <laughs> mà thằng trai cô nó đâu có xỉn quạ đâu thỉnh thoảng ừ. cơ quan có tổ chức tiệc tùng gì nó mới à, nó mới xỉn thôi có dành dò thôi quyền linh đó hả ủa sao đá qua đây nữa nhậu dạ, còn hơn thủ chìm nữa ai mà không biết quyền linh có không sao vậy <laughs> ủa linh quyết uống rượu luôn trời không à cả nước này ai cũng biết hết trơn à trong cái phim đồng tiền xương máu trời ơi nhớ rồi mém xíu đốt nhà chú linh luôn rồi phải chú có biết nhậu trong phim thôi trời ơi làm giật mình đổ mồ hôi trần à thôi bỏ qua chuyện này nha ơi hai mẹ con dễ thương quá Đấy. có cái chuyện gì mà em không hợp với mẹ không thì à, cũng như mẹ nói á, là em là phụ nữ hiện đại mẹ thì là người phụ nữ có gia đình mẹ giữ nét truyền thống từ xưa tới giờ rồi ừ. khi mà có dịp lễ tết hay là tiệc tùng về nhà thì mẹ muốn tự tay mẹ chuẩn bị hết rồi mẹ tự gói bánh tự nấu ăn tự chuẩn bị mọi thứ hết những cái lúc như vậy thì mẹ làm những công việc quá tải mẹ mẹ stress cái mẹ hay la lắm có la luôn cô hả la dữ mà dạ em có sợ mẹ không Dạ sợ từ cái lúc mà mới gặp tới cái lúc cưới và hiện tại bây giờ vẫn sợ <laughs> Lúc đầu gặp gỡ thì em sợ mẹ không có chấp nhận em Lúc đó là xanh, xanh mặt Xanh mặt sợ xanh à, mặt luôn Xanh mặt Rồi à, khi mà được mẹ chấp nhận rồi thì lại sợ là không làm vừa lòng mẹ à. Rồi à, làm mẹ buồn, mẹ không vui Mẹ rồi sợ mẹ không khỏe Nhưng mà còn hiện tại bây giờ là em sợ là em nói mẹ khó mẹ dữ quá rồi không biết mẹ có giận mà mẹ bỏ em ở lại đây không nữa <laughs> nói gì nó nhỏ quá sao mẹ đâu nghe nói lại coi nói lại coi mẹ <laughs> nó sợ mẹ giận quá mẹ bỏ con á bỏ mẹ bỏ không có nhầm mình đâu chồng bỏ mới sợ ờ chứ mẹ không nhầm nhò ghê á <laughs> thường chị hay cầm làm chồng vậy á cô thấy sao cô cô rất là bực bội dạ diễm hay gọi điện cho cô lắm dạ. có khi mẹ ơi bữa nay anh lưng đi trực về về trễ quá à mẹ ơi bữa nay trời mưa lớn quá anh lưng chưa rước con đó mẹ có lần đó gần 11 giờ đêm điện thấy điện thoại chữ diễm hiện lên hết hồn <laughs> rồi không có dám nghe nữa mà có không à mẹ nói vậy có không có không dạ cũng có chút chút tại vì á 10 lần gọi cho mẹ thì hết chín lần bán giống chồng mình cho nên mẹ nói mẹ nhìn thấy số điện thoại mình gọi tới là mẹ áp lực kinh khủng điện vậy rồi nhiều khi cô không nghe luôn coi như nó, sắm điện thoại chỉ mang vốn chồng thôi đó không vốn chồng không à không có khi nào mà điện mẹ ơi bữa nay mẹ có khỏe ờ à, bữa nay sinh nhật mẹ mẹ đi đâu vậy đúng mẹ rồi gì vậy không bao giờ hỏi câu đó mà mỗi lần điện mẹ ơi anh lưng gì mẹ ơi anh lưng kia trời ơi tôi chán chết luôn <laughs> ờ thiệt tình thấy điện thoại sợ lắm ví dụ mà hai anh chị giận nhau vậy thì cô sẽ làm quà như thế nào à cô hả thường á thì ờ, cô mới kêu hai chồng lại dạ. phân tích cái đúng cái sai để cho hai đứa rồi à, hiểu rồi hai đứa tự kiềm chế lại bản thân dạ. để giữ hạnh phúc gia đình rồi có những khi cô không nói với con dâu mà cô gầy riêng con trai cô nói cho nó biết là nó phải ờ, làm cho tròn cái bổn phận của người đàn ông ở trong gia đình thì cũng tốt ha nói chung là ờ, dĩ hòa vi quý đó cho nên mình nói trước mặt hai đứa nó đôi khi nó cũng ờ, gây bất lợi rồi nó mâu thuẫn thêm nữa cô hả rồi trời ơi cái vụ mâu thuẫn này cô kể quyền linh nghe nữa hả bữa đó nó ngắt chồng nó đó dạ. rồi cái cô mới điện thoại mét chị xui mà không phải mét chị xui mà tâm sự chị xui tại nhiều khi cô không ở chung cô thì ở thường ở Cần Thơ nhiều mà cô cũng thường về nhà cô sợ những lúc mà thằng kia xỉn về mà diễm không kiềm chế được nhắc nhéo đó gũi nó nóng quá đánh một hai bật tay cái gia đình nó xào xáo yeah. Dạ. mấy điện nói chị xui chị ơi chị dùm giùm phiên à, diễm tiếp với thì không biết là chị xui truyền tải cái thông tin nó tới diễm như thế nào mà diễm giận diễm giận nó tôi đi về không thèm nói chuyện với tôi luôn dân nó ủa lưng đấy ngày nay sao thấy diễm kỳ gặp mẹ nó không có nói không vui vẻ gì trơn vậy nói mẹ có điện nói chuyện với ờ, chị xui hôm nay có rồi có gì không mẹ mét phải không nó đâu có mét diễm bị mẹ gầy mấy ngày nay diễm nhắc con nữa rồi ừ, cô nói với con trai sao tao đâu có mét đâu ờ trời ơi tao đâu có mét tao tâm sự mà ờ tao tâm sự đúng tao rồi tâm sự như mét mà <laughs> ở dưới đó một trong những cái chia sẻ à, giữa bà xui nhau mình anh nghĩ rằng nó cũng không vấn đề đâu à, lúc đó mình không có giận mẹ mình chỉ buồn thôi tại vì khi mới về làm dâu mẹ thì mình có nói là nói chung là khai một số nhược điểm của mẹ của mình cho mẹ biết để mà mẹ thông cảm ừ. nhưng mà cái lần đó là mẹ không có nói trực tiếp với mình rồi mẹ khi tâm sự cũng không biết tâm sự như thế nào nữa thì mới về làm dâu mà mình cứ suy nghĩ chắc là mát mình dữ lắm nè <laughs> ừ. mẹ chồng dâu này hợp nhau lắm mẹ nói là mẹ không có mát đâu mẹ tâm sự còn dâu nói con không có giận đâu con buồn à Rồi, hai mẹ con dễ thương quá ha Chúng ta sẽ đến với à, phần chia sẻ từ con trai của cô nha Thông qua chương trình Mẹ chồng nàng dâu Mình muốn gửi à, đến hai người phụ nữ Mình yêu thương nhất đó là mẹ mình và vợ mình Mẹ không nên làm nhiều công việc quá thì ảnh hưởng đến sức khỏe để à, sức khỏe tốt à, vui chơi với con cháu trong gia đình mọi việc thì có gì thì nói vợ chồng con có thể phụ giúp làm hết những cái công việc trong nhà mà mẹ thường làm lúc trước riêng vợ thì anh muốn nhắn nhủ là vợ à, bớt nóng tánh lại một tí bớt cằn nhằn anh cố gắng giữ gìn sức khỏe giảm bớt công việc để cho nó Dạ, giảm stress để à, chăm lo cho cái gia đình nhỏ mình càng hạnh phúc hơn cái lúc đầu mới cưới thì chưa có hiểu nhau nên em hay cằn nhằn thôi cái khoảng thời gian sau thì nhiều khi em cũng quên em cũng không không nhớ để cằn nhằn nữa tại vì ảnh thay đổi theo hướng tích cực và ảnh à, nói chung là cũng khá hoàn hảo em có mong muốn điều gì mẹ chồng để cho mẹ chồng nàng dâu có thể à, hạnh phúc hơn nữa không cũng mong mẹ là giảm bớt công việc lại tại vì mẹ hay ôm đồm quá nhiều việc rồi mệt rồi không có thời gian nghỉ ngơi ảnh hưởng đến sức khỏe có những cái việc gì mẹ cần làm á, thì mẹ cứ chỉ dạy lại hai chồng con hai chồng con sẽ tiếp nhận mà làm giúp cho mẹ cô có điều gì muốn nói với chị không ạ à? có mà một cái mà từ giờ cô chưa nói Quyền Linh à, nhắc tới ông xã cô mà cô nói đi nước ngoài rồi Nhưng thực ra thì ông ấy đã mất rồi Đừng nhắc nó hồi cô khóc à Cô với Diễm có cùng chung sở thích là thích màu tím thì à, bạn bè nói mày đừng có thích màu tím màu tím buồn lắm cái cô nói đâu có màu tím không có buồn màu tím là màu yêu thương màu à, chung ừ. thủy cô là một người mạnh mẽ cá tính như những con người này thường cô đơn lắm dạ. người đôi khi là buồn một mình không có muốn tâm sự với ai tuy bề ngoài nó mạnh mẽ như vậy bên trong đôi khi cũng rất là mềm yếu cô nha dạ. à, hy vọng sắp tới chúng ta sẽ có thêm nhiều cái niềm vui từ con cháu mình dạ. à, thậm chí chúng ta có thể kiếm thêm một người à, một người bạn tri kỷ nào đó để mình tâm sự nếu cần thì đến gặp quyền linh trong bản muốn hẹn hò <laughs> cô già già rồi thôi được cô yếu rồi bước đi không có nổi nữa nếu mà có muốn gì á thì cô phóng rồi cho nó nhanh trời <laughs> ơi bây giờ em hứa với mẹ chồng gì thì nãy giờ mẹ chồng nói gì đó thế thì con cũng muốn ờ, xin lỗi mẹ tại vì ờ, cũng không ít lần vì tính trẻ con của con rồi suy nghĩ chưa thấu đáo mà làm mẹ buồn nhưng mà con hứa là con sẽ ngoan sẽ nghe <laughs> lời mẹ rồi sẽ yêu thương chăm sóc mẹ giống như là mẹ ruột của con vậy đó con yêu mẹ nhiều lắm thì sẵn đây cô cũng ờ, gửi lời cảm ơn anh chị xuôi à, đã sinh ra được một cô gái xinh đẹp nết na gả về nhà cô làm dâu à, cũng ờ, cảm ơn anh chị xuôi đã cho cô một người con gái ờ, cũng khá tốt trong thời đại a cộng này à hay bạn anh nói thật nha có bà mẹ chồng á hiểu bà mẹ chồng rất là tâm lý mà cũng rất là gọi là cá tính yêu thê nhiều nữa quan trọng là tâm sự đừng có xanh mặt nữa nha rồi một kỷ niệm gửi cho gia đình một món quà kỷ niệm à, cảm ơn cô vì vì cái bánh ít à, của cô làm ha à, dạ